Alo, vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn một lần nữa đã quay trở lại với kênh YouTube Thánh Lô Miền Hồng hôm nay của chúng tôi. Và lời đầu tiên, thay mặt đội ngũ làm kênh, mình xin gửi tới mọi người một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất. Bây giờ đã là 8 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2020. Và khi sổ số miền Nam chúng ta đã quay xong thì mình lại quay trở lại đây để cập nhật sổ số kết quả miền Nam và đưa ra dự đoán kết quả của ngày hôm sau, tức là ngày 15 tháng 9 năm 2020 và trước màn hình nhỏ của anh chị em đó chính là giao diện chính của kênh Thánh Lôi miền Nam mình và anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay đăng ký kênh nhớ bấm biểu tượng kênh để nhận những video miễn phí hàng ngày và trước khi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì xin phép tất cả mọi người cùng điểm qua giải mở thưởng cũng như là cái bảng dự đoán chốt số của kênh Thánh Lôi miền Nam hôm qua đã lên cho anh em là có rực rỡ hay không <clears throat> vâng và đây là kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ở sổ ra chúng ta ba đài. Đó là bài Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Và ở giải G8 của đài Thành phố Hồ Chí Minh là con 29. Giải đặc biệt có bộ dạng là 217 286 tâm càng 2 tổng 4 đầu 8 đuôi 6. Khi chúng ta bộ đề đó là bộ đề 13 ở đài Đồng Tháp thì uh, giải G8 là con 47 đặc biệt có bộ dạng là 458421 và tâm càng 4 tổng 3 đầu 2 đôi 1 chúng ta bộ đề là bộ đề 12 Cà Mau thì giải G8 là con 81 và giải đặc biệt có bộ dạng là 917787 tâm càng 7 tổng 5 đầu 8 đôi 7 chúng ta bộ đề bộ đề 23 được chưa và bây giờ chúng ta cùng điểm qua những cái đầu lô tô đầu nào câm và đầu nào hai nháy ba nháy đầu tiên là đài thành phố hồ chí minh thì à, hôm nay có đầu 6 câm và lô tô hai nháy thì không có, không có lô tô nào hai nháy cả đồng tháp thì có đầu không câm đầu 6 câm và lô tô hai nháy cũng không có lô tô nào hai nháy cả cà mau đầu không câm đầu 4 câm đầu 6 câm đầu 9 câm vâng cà mau thì cầu đầu câm rất là nhiều và lô tô à, có con lô tô đầu hai là ba nháy Và bây giờ chúng ta cùng xem à, kết quả của ngày hôm qua trên kênh Thánh Lô miền Nam của chúng tôi đã đưa ra những con số tham khảo xem là có rực rỡ hay không. 2020. Đây ạ. Ngày hôm qua ở Đài Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có chốt là con độc thủ lô 33. Thì à, hôm nay 33 nó không có, chỉ có con ba lô 34 và xong thủ lô 12 21 thì chúng ta ăn ngay con 21 ở giải G5. Đây ạ, G5. Và tiếp theo là đài Đồng Tháp, độc thủ lô 13 thì 13 hôm nay không có chỉ có con lô tô 12 và xong thủ lô 0220 thì chúng ta ăn ở con uh, lô tô 20 giải G4 con lô tô 20 ở Đài Cà Mau chốt được thủ lô 90 và xong thủ lô là 0110 thì rất tiếc hôm nay là Đài Cà Mau là chúng ta không ăn được con lô tô nào cả ba lô ba đài là con lô tô 10 thì lại ra con lô tô 11 xiên đá ba đài là 10 và 90 thì hôm nay rất tiếc là không có đầu đuôi à, đầu đuôi đầu đuôi ngày hôm nay thì à, chúng tôi có đưa ra ba cặp là 16 61 và 6336 9889 thì chúng ta ăn được giải đầu của Đài Thành phố Hồ Chí Minh đó là con 89 đây ạ 89 thì à, hôm nay xin chúc mừng những anh em nào đã chiến thắng được những con lô tô và cái giải đầu của đài thành phố hồ chí minh trên kênh thánh lô miền nam hôm nay đưa ra và không để anh em chờ lâu hơn thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay đó là phần uh, chốt số tham khảo cho ngày mai ngày 15 tháng 9 năm 2020 ngày hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2020 trên kênh Thái Lô miền Nam hôm nay dự đoán cho anh em ở đài Bến Tre đó là độc thủ lô 70 xong thủ lô 4554 Vũng Tàu là độc thủ lô 19, song thủ lô 6886. Bạc Liêu là bạch thủ lô 63, song thủ lô là 0330. Bao lô Ba Đài là con 68, Xiên Đá Ba Đài là 68 63. Đầu đuôi Ba Đài là 53 và 20 53 và 35, 2442, 0440. Và đây là những con số chúng tôi đưa lên đây để cho anh chị em nào tham khảo. Anh em nào trùng cầu kết số thì chúng ta chơi, mà không trùng cầu kết số thì anh em chỉ xem thôi còn những anh em nào muốn chơi to đánh lớn thì hãy nhanh tay liên hệ vào số Zalo 0896 526 993 để nhận được những con số uy tín và chất lượng. Vâng, và cuối video xin chúc anh em một ngày à, một buổi tối vui vẻ bên gia đình và có một bữa cơm thật ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video ngày mai.